Kính thưa quý vị, quý bạn, trong uh, câu chuyện Thế giới quanh ta hôm nay, hôm nay tôi trở lại với quý vị trong uh, một vài tin uh, liên quan đến nước Mỹ và Việt Nam. Tôi nghĩ rằng đây là những cái thông tin mà quý vị cũng cần biết. Cái tin đầu tiên đó là như quý vị biết uh, trong cái thời gian vừa qua thì giữa Hoa Kỳ và à, Trung Cộng đã, đã có sắp xếp để có một cái cuộc gặp gỡ giữa hai vị nguyên thủ tức là Tổng thống Joe Biden của Hoa Kỳ và ông Tập Cận Bình của Trung Cộng à, để mà thảo luận về những vấn đề quan trọng giữa hai quốc gia. Và người dân Hoa Kỳ chắc chắn à, mong đợi trong cái cuộc gặp gỡ này sẽ có nhiều thông tin để cho người ta biết cái tình trạng là giữa hai quốc gia nó đang như thế nào và những vấn đề của nước Mỹ sẽ được giải quyết như thế nào trong những ngày tháng sắp tới. Thì à, như chúng ta biết đây là một cái cuộc gặp gỡ hết sức là quan trọng bởi vì từ khi ông Joe Biden làm tổng thống đến nay chưa bao giờ có một cuộc gọi là gặp mặt uh, uh, diện đối diện. Đây là lần thứ ba mà giữa hai vị nguyên thủ nói chuyện với nhau qua đường điện thoại, qua uh, hệ thống viễn thông mà thôi thì như chúng ta biết là những thông tin từ phía à, hai quốc gia đưa ra sau khi hai người đã gặp nhau vào tối ngày 16 à, ờ, tháng 11 vừa qua và cuộc à, gặp gỡ này đã kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ và đã có nhiều vấn đề được ờ, nêu ra. Nhưng nếu chúng ta theo dõi bản tin riêng của từng quốc gia, tức là về về bên phía Trung Cộng và về bên phía Hoa Kỳ thì thấy nó có những cái điểm khá khó hiểu à, thí dụ như về bên phía Trung Cộng thì họ nói rằng ông Tập Cận Bình đã nói rõ những vấn đề rằng là một cái ờ, làn ranh đỏ đã vạch ra và ông ấy cảnh báo Hoa Kỳ và đặc biệt là Tổng thống Joe Biden đừng bước qua cái làn ranh đỏ đó tức là vấn đề mà phải chấm dứt tất cả những cái gì liên hệ tới uh, quốc đảo Đài Loan và ờ, nếu mà Hoa Kỳ tiếp tục ờ, đi theo con đường đó thì bao nhiêu những vấn đề kế hoạch khác sẽ không được bên phía Trung Cộng chấp nhận và vì vậy có thể sẽ bất lợi cho cả hai quốc gia à, và cái à, thái độ của Trung Cộng rất dứt khoát và rất rõ ràng bởi vì à, đây là cái ưu tiên số 1 và hai bên nói chuyện với nhau à, do đó về bên à, phía Hoa Kỳ à, à, đã chấp nhận ừ, những cái điều thí dụ như là Hoa Kỳ đã cam kết là sẽ tuân thủ cái à, chính sách công nhận một nước Trung Hoa mà thôi đó là về phía bên phía thông tin của Trung Cộng đưa ra còn về phía Hoa Kỳ thì các thông tin đưa ra cũng nói rằng là cái cuộc gặp gỡ này Ờ, đã đạt được nhiều thành công và hai bên ờ, đã trao đổi tuy nhiên Hoa Kỳ cũng mạnh mẽ ờ, nói về vấn đề nhân quyền về vấn đề Tân Cương về vấn đề Duy Ngô Nhĩ về vấn đề thương mại và phía Hoa Kỳ cũng đưa ra những chính sách rất là cứng rắn tóm lại là nếu mà so sánh hai bên thì bên nào cũng cứng rắn cả và Hoa Kỳ đặt Trung Cộng là một cái ờ, đối thủ uh, cạnh tranh uh, nhưng mà vẫn hợp tác để mà hai bên cùng tiến lên và tránh những cái chuyện mà đụng độ có thể xảy ra uh, bất lợi cho cả hai bên. Uh, nhưng mà chúng ta biết rằng là tất cả những chuyện này nó đều trong bóng tối giữa hai người nói chuyện với nhau bởi vì cái phần đầu khi mà chào hỏi đó thì các cơ quan truyền thông người ta được nghe thấy còn sau đó, đó thì chẳng ai biết là hai người nói gì cam kết những gì không ai biết được trong hơn 3 tiếng đồng hồ đó nhưng mà một cái điều rõ ràng là về phía uh, người dân Hoa Kỳ thì người ta muốn thấy rõ là uh, chính quyền của ông Joe Biden phải cứng rắn ờ, phải giữ được cái vị trí lãnh đạo hàng đầu trên thế giới và đó cũng là cái điều kiện mà ông Joe Biden muốn cho người dân Hoa Kỳ biết bởi vì những cái uh, những cái điểm tiêu cực trong cái thời gian vừa qua giữa chính quyền của ông và đặc biệt là những vấn đề về quốc tế đó có thể là sẽ làm cho cái uh, uh, sự tín nhiệm của ông nói riêng và của đảng dân chủ nói chung thì sẽ ảnh hưởng tới uh, cái tương lai của uh, chẳng những của cái ờ, chính quyền Joe Biden mà còn đã cả đảng cộng hòa à, đảng dân chủ khi mà bầu cử giữa nhiệm kỳ nữa cũng y như vậy thì bên phía bên uh, Trung Cộng cũng vậy người dân tàu họ cũng muốn là uh, ông Tập Cận Bình phải cứng rắn với Mỹ uh, bởi nếu không đó thì là hiện tại đang có những cái sự tranh chấp trong nội bộ do đó ngoài cái vấn đề những cái thông tin đưa ra thì cả hai bên đều muốn chứng tỏ cho dân của mình biết rằng tôi cứng rắn với bên kia ờ, bên kia cũng nói là tôi cứng rắn với bên này nhưng mà chúng ta hãy chờ xem ngày tháng sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra lúc đó mình mới đánh giá được chứ qua những cái cuộc ờ, nói chuyện giữa hai người thì cũng rất khó để mà mình biết nó sự thật nó như thế nào đó là cái thông tin rất là quan trọng và trong những ngày tháng sắp tới thì chúng tôi cũng cố gắng đưa thêm để mà quý vị tìm hiểu cái đề tài ngày hôm nay mà tôi muốn nói tới quý vị là đây một cái thông tin khá quan trọng ở Việt Nam à, như chúng ta biết rằng là hôm 11 tháng 11 vừa rồi thì à, trong cái phiên họp của Quốc hội thì có cái ông đại biểu tên là Vũ Trọng Kim thuộc Quảng Nam đó thì ông ta đã chất vấn ông Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng về một cái thông tin rằng là theo như Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết thì tàu cộng đó đã làm chủ 162.000 uh, ờ, hecta tức là tương đương với 1.620 uh, kilo vuông đất của Việt Nam và trong ấy thì có 62.000 uh, Ờ, hecta tức là uh, 620 63.000 xin lỗi, tức là 60 630 km vuông đất thuộc những cái vùng nhạy cảm. Đấy. Thì đây là một cái vấn đề mà người Việt Nam chúng ta đã nghe rất lâu là uh, Việt Nam đã cho tàu cộng thuê nhiều đất ở nơi này nơi khác. Thì khi mà ông uh, đại biểu Vũ Trọng Kim nêu ra thì ông à, Nguyễn Trí Dũng đó à, nói rằng chúng tôi chưa có nắm vững được những cái thông tin đó và tôi sẽ nghiên cứu để trả lời sau. Thưa quý vị, đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Cái câu trả lời của Nguyễn Trí Dũng làm cho nhiều người trong nước uh, hoang mang và đặc biệt những người biết rõ sự kiện thì um, không thể chấp nhận được. Cái lý do là theo như thông tin của Bộ Quốc phòng đó thì cho tới năm 2019 đã có 149 uh, ờ, doanh nghiệp mà vốn là của tàu cộng đã đầu tư vào Việt Nam và họ đã thuê đất hay là cách nào đó liên doanh với công ty hay là một người Việt Nam nào đó làm chủ và cái diện tích mà họ đã thuê hay là họ mua không biết được là 160 100 62.000 hecta tức là tôi như hồi nói tôi nói hồi nãy đức tức là 1.620 km vuông tức là diện tích lớn hơn hai lần nước Singapore và lớn gần gấp 3 lần đảo Phú Quốc đây là một con con cái một cái diện tích đất rất là lớn mà một viên chức à, bộ trưởng tài nguyên môi trường nói rằng không biết không nắm vững thì điều đó hết sức là lạ chúng ta biết rằng là cái chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam về đất đai đó là đất đai thuộc về nhân dân nhưng mà do nhà nước làm chủ. Chúng ta đã theo dõi ở Việt Nam trong suốt những năm qua khi mà nhà nước tịch thu đất của người dân thì một mảnh đất còn con của một gia đình chỉ vài ba chục mét vuông hay là một hai trăm mét vuông thì các viên chức từ phường, từ xã, từ huyện, từ tỉnh họ đều nắm rất vững ai làm chủ đất như thế nào họ biết hết. Thế mà một cái diện tích lớn khổng lồ như vậy, hơn 1.000 km vuông như vậy mà bây giờ một ông bộ trưởng nói rằng không có thông tin, không biết rõ thì câu giải thích ấy có chấp nhận được không thưa quý vị? Chúng ta biết rằng ở Việt Nam ngoài những cái khu vực mà đã cho uh, tàu cộng thuê 70 năm 90 năm để họ làm những cái khu mà bây giờ nói rằng ngay cả công an bộ đội Việt Nam cũng không mến bản tới được và những doanh nghiệp nào đó uh, do uh, vốn của tàu cộng nhưng mà lại đứng tên đất là người Việt Nam vân vân cũng không thể giải quyết không biết được như thế nào thì cái cách trả lời ấy có ai tin được không quý vị đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng bởi cho rõ thấy rõ là Đảng Cộng sản Việt Nam đã âm thầm cho thuê hay nói trắng ra là đã bán đất cho Tàu và những cái vùng đất ấy chắc chắn nó nằm ở trong những cái à, vùng hiểm yếu nằm trong những cái khu vực chiến lược đây là cái thông tin mà không ai khác là Bộ Quốc phòng nói ra mà Bộ Quốc phòng nói ra mà Bộ Tài nguyên Môi trường không biết thì uh, chúng ta có tin được không thành ra thông tin này tôi nêu ra để cho quý vị theo dõi và như chúng ta biết là trong cái thời gian hai ba năm trở lại đây thì có những cái thông tin là những mảnh đất vàng ở những vùng ven biển thí dụ như gần Đà Nẵng có rất nhiều những cái ờ, ờ, công ty hoặc là những cái ờ, dự án khai thác nhưng mà bề mặt thì có thể là người Việt Nam đứng tên nhưng mà tiền và là cái ruột của nó thì là trung cộng đây là những hình thức nhưng mà những hình thức ấy chẳng lẽ là huyện là tỉnh à, lại không biết cái đất đó thuộc về ai à, nó hết sức là vô lý do đó tôi nêu lên cái thông tin này để cho chúng ta theo dõi và biết rằng cái tương lai của đất nước chúng ta hết sức nguy hiểm và rõ ràng là đảng cộng sản việt nam đã âm thầm bán đất bán biển cho tàu cộng để họ được hỗ trợ và tiếp tục duy trì cái quyền thống trị trên quê hương Việt Nam. À, đó là cái thông tin mà tôi muốn nêu ra với quý vị à, ngày hôm nay. À, xin hẹn quý vị trong một chương trình khác.